quá gần nhau sự im lặng đã hoa tổn thương mãi tính trước bước qua không được cố gắng say giấc quên em nhưng thói quen chăm lo em vẫn thức anh yêu em mãi không còn điểm dừng sai cách yêu cạnh em nhiều nhạt cuộc bao điều dù lịch kỹ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy em chắc chưa bao buồn cay nên em âm thầm trời buồn anh đây đằng sau hai chữ đã từng là cả trời cảm xúc tôi từ tất cả chỉ mong em một lần thứ tha cạnh thì không quý đợi tiếc nhiều khi cả đời